Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Đầu xuân năm mới năm 2021 năm Tân Sửu à, Giang xin gửi lời chúc tới uh, quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước Cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Giang Một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui, may mắn và thành công hơn trong cuộc sống Kết thúc năm 2020 và bước sang năm 2021 này Để quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người cũng đã được biết là trên toàn thế giới hiện nay à, đang phải gánh chịu một cái à, đại dịch Covid rất là lớn và chính đại dịch Covid này cũng đã gây thiệt hại à, cho nền kinh tế thế giới nói chung và đất nước Việt Nam cũng như là tập thể cá nhân mọi người là thiệt hại rất là lớn cũng chính vì à, cái ảnh hưởng của đại dịch Covid thì cái công việc thiện nguyện cũng như là phát tâm của à, các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng bị hạn chế rất là nhiều nhất là việc đi lại hay là cái sự đóng góp không phải vì à, ảnh hưởng của đại dịch Covid năm 2020 và 21 này mà cái tinh thần đoàn kết, tương thân thương ái, giúp đỡ lẫn nhau của tất cả mọi người mà giảm sút cả. Và Giang thấy rằng là cái tinh thần đoàn kết, tương thân thương ái, giúp đỡ lẫn nhau của tất cả mọi người cũng được à, nâng cao hơn rất là nhiều cũng anh chị ạ. Và Giang hy vọng rằng à, bước sang năm 2021 này, đại dịch Covid sẽ à, được đẩy lùi hoàn toàn. Và sau đó thì tất cả mọi người sẽ trở lại với cuộc sống bình thường và lúc đó thì à, tất cả mọi người sẽ à, mạnh khỏe, à, an vui và tiếp tục cái à, công việc của mình Cũng khá là lâu rồi thì Giang cũng chưa ra được clip và lên trên bản để giúp mọi người được Thì do là nhà Giang vào cái đúng ngày mùng 3 Tết Thì Giang phải đi khai xuân là mình đi cày và đi bừa Gia đình nhà Giang là cấy cái vụ đông xuân đấy Nên là Giang rất là bận trong thời gian đó Nên mình phải hoán lại cái công việc mà mình lên trên bản để giúp nốt bà con làm cái con đường xuống nhà cô giáo dê và làm cái cầu ấy của bác chị ạ thì hiện tại thì Giang đang có mặt tại cái à, khu vực cái cầu nhưng video hôm trước mà các anh chị mà quan tâm đã biết thì Giang cũng đã thông báo là mình sẽ làm đến à, vị trí đầu cầu bên này và sẽ đổ đầu cầu bên kia còn cái cầu này mình sẽ để lại để sau đó mình à, tết xong là mình tiếp tục lên làm cái cầu này và làm nốt đoạn đường vào nhà cô giáo dê và Giang cũng nhận được cái tin của bà con ở trên này đã thông báo là cái ờ, đoạn đường này thì ờ, nhà nước chủ tịch xã cũng đã lên tham khảo là chuẩn bị sẽ làm con đường ờ, liên thôn liên xã từ thôn này ấy của cô giáo dê đấy, sang thôn bên kia của ba anh chị ạ mình đi, qua đoạn cầu này này qua cái khe này mình không biết là cái dự án này bao giờ làm nên là mình chưa biết được thì mình đang hỏi à, chủ tịch xã cũng như là trưởng thôn trưởng bản ở đây xem là cái dự án này có làm hay không nếu mà làm thì thôi mình không làm cái cầu này nữa đó cùng anh chị nhá còn nếu mà nhà nước không làm thì là giang sẽ à, làm cái cầu này Đấy, như cái đoạn bê tông mà cũng anh chị được xem à, rồi là bà con đổ giữ gìn rất là tốt rất là sạch Đấy. và từ à, cái đoạn này thì bà con lại tiếp tục đổ Đấy. bê tông là xuống vào nhà cô giáo dê ở phía đằng trong kia là nhà cô giáo dê trong đó bà con đổ đường bê tông giữ gìn rất là sạch luôn Em thấy uh, lên trên này bà con ăn Tết rất là phấn khởi Đó Đấy quý anh chị nhá Thì uh, Giang cũng uh, qua đây là muốn uh, chia sẻ tới uh, quý anh chị Cùng toàn thể mọi người luôn là Những cái hình ảnh mà Giang đã làm ở trên bản hàng trắng lư này Trong uh, vòng mấy tháng Và cũng suốt một năm mà Giang đi làm thiện nguyện Những cái hình ảnh Để uh, quý anh chị cùng toàn thể mọi người là theo dõi 我比你强，你呢？ 啊。